Xin chào tất cả anh em Trong thời gian vừa qua tôi có xuống ờ, một số tỉnh miền Tây Một ờ, khách của tôi ờ, có nói với tôi xuống đó đi lắc cái cho người ta Nói thật với anh em lúc đầu xuống thì lắc là cũng rất là ok Cũng gọi là có thành quả, có thắng lợi Nhưng mà đánh được một lúc thì bắt đầu tôi ờ, thua mặc dù tôi có thể lắc giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc hột đi được nhưng mà tay con người ta đặt thì rất là chính xác và qua à, tìm hiểu thì tôi ờ, được biết tay con người ta sử dụng cái máy phân âm hột tài xỉu dù tôi có lắc như thế nào chăng nữa thì tay con người ta vẫn đặt chúng cũng vì để lần đi xuống dưới um, miền tây đó tôi đã về và tôi nghiên cứu ra một cái loại uh, hột tài xỉu nó có tác dụng cũng giống như là cái bộ hột tài xỉu bay có nghĩa là khi lắc chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu được hoặc là lắc chén đi được nhưng mà có một điều đặc biệt hơn là cái bộ hột này có thể chống được cái à, máy phân âm à, tài xỉu và anh em nào muốn tìm hiểu sâu hơn về cái à, bộ hột này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua một trong hai số điện thoại đây nhé. 0844 555 559 và 0983 30 4 số 2 thì ờ, tôi cũng nói sơ qua về cái bộ hột tài xỉu này bộ hột tài xỉu này tôi sẽ gọi là cái bộ hột tài xỉu nhẹ bởi vì sao khi lắc thì chúng ta không cần lắc mạnh tay mà có thể lắc nhẹ tay thôi là hột nó vẫn đi hoặc là nó đứng hột có thể mình lắc tài lắc xỉu theo ý của mình được còn một điều ờ, thứ hai nữa là cái cấu tạo vì cấu tạo nhựa của cái bộ hột tài xỉu nhẹ này nó nhẹ hơn cái nhựa bình thường nên khi cái âm thanh nó rơi xuống dĩa là rất là nhỏ hầu như là chúng ta nghe 10 tiếng giống như một rồi hoàn toàn không có những cái sự khác biệt giữa những khi mặt nhất và mặt lục nó rơi xuống tôi nói đây là có khoa học và có cơ sở đây nó là cái bộ hột tài xỉu nhẹ của tôi còn đây là bộ hột tài xỉu bình thường tôi sẽ phân tích cho anh em xem thứ nhất anh em nhìn hai cái mặt nhất của cái bộ hột này nó có sự khác biệt không Đấy, anh em nhìn thật kỹ nhé cái mặt nhất của bộ hột tài xỉu à, bình thường gọi là hột uh, truyền thống thì mặt nhất nó rất là sâu còn cái mặt nhất của cái bộ hột tài xỉu nhẹ này tôi đã làm cho nó rất là nông qua đó thì ờ, khi mặt nhất nó rơi xuống thì nó cũng bộ hột tài xỉu bình thường đây là hột truyền thống thì nghe rơi xuống này nó sẽ khác với lại mặt nhất của cái bộ hột tài xỉu nhẹ đó anh em nghe đây là bộ này bây giờ tôi sẽ thử sang cái bộ hột tài à, nhẹ của tôi đây anh em nghe âm thanh hoàn toàn khác nhau đúng không Đấy, nghe mặt nhất của cái hột này lúc nào nghe tiếng bụp bụp hơn bởi vì sao cái mặt nhất nó càng rỗng to thì độ vang của nó lại càng lớn còn nó bằng hoặc là nó cái ờ, độ uh, chiều sâu của cái hột nó không được sâu thì âm thanh phát ra uh, gần như là giống nhau từ mặt nhất đến mặt lục về cái bộ hột này thì hoàn toàn không tan 100% tôi sẽ thử qua cái cục 500 này cho anh em xem nắp trang dĩa thì hoàn toàn bình thường hoàn toàn không dính nước gì cả đây là cái vòng ờ, cuộn tôi ờ, dán băng keo vào đấy là về phần nắp và dĩa còn hột thì tất nhiên là dọi đèn thì rất là trong và thử làm ờ, thử nước muối thì hoàn toàn không dính không hít gì cả đây anh em nhìn hột thì rất là trong nhé đó bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em và lắc cho anh em xem để anh em cảm nhận cái âm thanh của cái bộ hột tài xỉu nhẹ này khi nó rơi xuống dĩa nó có khác với lại bộ hột trước kia không tôi sẽ thử cả hai bộ hột khi lắc chúng ta lắc thì nó hột đi rất là đều Trên trước tài bây giờ qua xỉu lại qua tài bão tứ luôn Đấy, bây giờ là một một à, năm xuống xỉu bây giờ nó dừng một chén xỉu Đấy, giờ lại lên uh, tài tài 14 à, điểm 554 đó bây giờ xuống chén xỉu 136 xỉu à, số 10 đó, bây giờ nó qua tài 456 khi anh em lắc bình thường thì nó sẽ đi chén tài chén xỉu rất là đều còn bây giờ tôi sẽ lắc giữ hột cho anh em xem chèn trước nó là tài 456 bây giờ là 556 tài số 16 bây giờ là 245 tài số 11 bây giờ lại tiếp tục là 456 tứ ngũ thiên tài số 15 446 tài số 14 346 tài số 13 bây giờ xuống nó sẽ xỉu 622 xỉu số 10 bây giờ tôi tiếp tục giữ xỉu bây giờ 135 xỉu số 9 anh em Đó, bây giờ 113 xỉu số 5 225 xỉu số 9 này 115 xỉu số 7 Đó, bây giờ nó qua trên tài tài 662 à, tài số 14 Đó khi anh em lắc thì nó đi rất là đều còn chúng ta vẫn có thể giữ tài giữ xỉu được còn một điều nữa là cái âm thanh anh em nghe cái âm thanh khi cái hai cái bộ hột này nó hoàn toàn khác nhau thì bây giờ tôi sẽ thử lắc thử cho anh em bộ này một hai chén nữa và tôi sẽ tiếp tục lắc sang cái bộ kia đấy Đó, anh em thấy hột nó đi rất là đều nhé và âm thanh thì 10 tiếng như một còn bây giờ tôi sẽ thử sang cái bộ hột ờ, tôi xỉu trợ anh em xem nghe cảm nhận nó có khác nhau không về hai cái bộ hột này thì hoàn toàn có sự khác biệt giữa âm thanh phát ra qua đó nên máy phân âm có thể nghe được và tai chúng ta cũng có thể nghe được cái clip này tôi cũng chỉ làm à, giới thiệu sơ qua về cái bộ hột sẽ tài xỉu nhẹ này anh em nào cần tìm hiểu và muốn tư vấn cũng như sở hữu cái à, bộ hột tài xỉu nhẹ này thì có thể giúp anh em giành chiến thắng chống được máy phân âm thì hãy liên hệ cho tôi qua số điện thoại đây nhé một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này